để các bạn à, có thể à, tham khảo và lựa chọn cho mình được một cái con mình ưng ý nhất thì đây là một số bếp à, có những cái tính năng an toàn cơ bản đây ở hai cây này thì đầu tiên ở số thứ tự là số 1 đây là dòng bếp ba lô ma có mặt sơn tráng men chống xước ở số thứ tự là số 1 bếp này là dòng bếp nút xoay đây là cái à, nút có cái chế độ rang đây thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ que cảm biến lên 300 độ giúp cho ta rang được những món mà có nhiệt độ cao á, sẽ kéo dài thêm cái thời gian nhưng nó cũng sẽ tắt khi ở đáy nồi nó có nhiệt độ ờ, cái que cảm biến á, nó sẽ có nhiệt độ mà 300 độ nó sẽ khóa ga lại thì qua đó ở shop chúng tôi cũng có ờ, gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho các bạn rang những ờ, món có nhiệt độ cao hay nấu những cái món mà có nhiệt độ cao sẽ được thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa ừ. thì có một số bếp tôi sẽ gắn sẵn cái công tắc rang đó vào bên trong bếp đây như bếp ở số 2 vị trí số 2 này thì tôi đã gắn nè thì bếp này nó không có cái chức năng 3 giây ở trên bếp thì tôi sẽ gắn cái công tắc riêng ở ngoài còn một số bếp á, nó có cái nút 3 giây ở trên bếp thì tôi sẽ tích hợp vào cái nút này bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang này thì có thể liên hệ đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149. Các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được. Tiếp theo, con bếp số thứ tự là con số 2. Bếp này được sản xuất vào năm 2016 nha. Giá của nó rất ờ, là yêu thương luôn, 2 triệu 2. Đây, bếp này tôi đã gắn cái công tắc rang này vào đây rồi thì ở vật nó đang bật ở vị trí phía bên phải nè là tắt cái tính năng rang đó đi còn khi mà các bạn muốn rang thì các bạn mua sẽ bật qua vị trí bên trái này để nó kích hoạt cái que cảm biến nó lên ta có thể nấu được những món mà có nhiệt độ cao á, thoải mái không bị tắt lửa ở phía bếp bên trái này ừ, giờ tôi sẽ tắt đi thì đối với những dòng bếp cơ bản này á, thì nó sẽ có những cái tính năng à, an toàn cơ bản đó là khóa ga khi tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi thì khi ờ, nước cạn nồi que cảm biến chịu được cái nhiệt độ khóa ga thì ờ, nó sẽ khóa ga ở nhiệt độ là hai trăm rưỡi ở cái que cảm biến đó và nó khóa ga khi ờ, tắt lửa thì khi mà ta đang nấu nướng bất cứ một cái nguyên nhân gì đó mà làm ngọn lửa tắt đi cảm biến không nhận được cái nguồn nhiệt đốt cháy lên nó thì nó sẽ khóa ga lại rất là an toàn <coughs> con số 4 giá 1 triệu 6 mã của nó là 900044 thì bếp này có mặt sơn đây là cái mặt của nó là mặt sơn nha ừ, hiệu Paloma 330SF các bạn mà chọn được cho mình một cái con bếp ưng ý thì có thể à, chụp lại cái màn hình hoặc là nhắn cái số thứ tự của nó ở đây lên à, cho chúng tôi thì nhân viên à, bán hàng của chúng tôi sẽ gửi hình chi tiết gửi hình chi tiết cho các bạn à, xem à, con bếp đó các bạn đồng ý thì à, rẻ hơn khuyến mãi của chúng tôi sẽ like thử những cái tính năng của con bếp đó cho các bạn xem khi các bạn đồng ý thì tôi sẽ gửi hàng theo đường bưu điện đây con bếp số 5 đây hiệu là Rinnai con thứ sáu cũng là bếp Rinnai còn bếp số 5 thì à, được sản xuất vào năm 2016 nè. Ừ. Tiếp theo con bếp số 7 cũng là dòng bếp Rinnai KGM562BE. Bếp này được xuất xưởng vào năm 2017. Tiếp theo tôi qua cái cây bếp à, thứ hai là cây bếp nút nhấn. Thì nó cũng sẽ có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi thì ở con bếp số 8 này được sản xuất vào năm 2017 hiệu bếp là Paloma model của bếp là N86B mặt men chống xước con bếp số 9 cũng là dòng bếp Paloma N41BHA năm 2017 nha thì bếp này nó sẽ có thêm cái tính năng nấu là nhiệt độ chiên đây nhiệt độ chiên ở 180 độ và thứ hai nữa là cái chế độ nấu nước ừ. rất là tiện lợi ở cái dòng bếp ờ, cơ bản này là lại tích hợp thêm những cái tính năng nấu nướng tiếp theo con bếp số 10 được sản xuất vào năm 2016 con bếp số 11 đây hiệu là Paloma IC 800B tiếp theo con bếp số 12 ờ, cũng là dòng bếp Paloma có mặt men chống xước con bếp số thứ tự là số 13 sản xuất vào năm 2015 dòng bếp Rinnai KGE64DG Tiếp theo nữa là con bếp số 14 được sản xuất vào năm 2019. Đây là dòng bếp của hiệu Rinnai RT64CH7S2 đây bếp này à, đẹp mặt men chống xước đầu chia lửa của nó sẽ là đầu nhôm nguyên khối nha đây đầu chia lửa của nó đây nút 3 giây cái chế độ rang được à, ở phía bên à, tay trái của bếp đây phía bên trái của bếp ừ. tiếp theo tôi sẽ qua dòng bếp cao cấp hơn đây là dòng bếp mặt kính full chức năng đây thì tôi cũng sẽ lấy một số con ra làm đại diện đây thì dưới cùng ở số thứ tự số 15 đây là dòng bếp ờ, cao cấp nó sẽ có tính năng là nướng theo ờ, cái loại thực phẩm tự động theo loại thực phẩm đây và nút nướng có cái nút chỉnh lửa nướng bằng nút điện tử hiện giờ nướng ở bếp bên phải thì nó sẽ có những cái tính năng là chọn nhiệt độ chiên chế độ ờ, nấu nước sôi 5 phút tắt tiếp theo nữa chế độ hâm và nút ra 3 giây để ta rang xào đồ khô đó còn ở bên phía bên trái thôi thì nó sẽ có tính năng tính năng là nấu cơm nấu cháo hẹn giờ nấu mặt kính có viền bằng inox và kiền nắp che đầu chia lửa và cả nắp khói đều là inox tiếp theo con bếp số 16 đây nó cũng có những cái tính năng nấu nướng và nướng hai tầng lửa thì đối với dòng à, bếp Rinnai kính này á, thì học pin nó sử dụng hai cục pin đại đi đôi với nhau nên khi mà tôi lắp pin sạc vào bếp á, thì tôi sẽ lắp trực tiếp vào bên trong bếp phía sau học pin này vì hai cái viên à, pin sạc ở pin à, này là hai pin đại nè nó đi đôi nên cái viên pin sạc của tôi nó không thể để vừa vào cái học pin này nên tôi đã gắn trực tiếp vào bên trong bếp rồi khi giao bếp thì tôi sẽ gắn trực tiếp vào bên trong bếp. Tiếp theo con bếp số 17. Đây là dòng bếp Paloma. Nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây và hẹn giờ nướng. Đây, Paloma 61 VWCK. Mặt kính có viền à, màu à, trắng đây, trắng bạc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 đây là dòng bếp Paloma có cái ờ, viền của mặt trước này là màu đỏ nè ừ. và trên cùng số 20 anh Lần ơi nó nghe con bếp trên cùng này là con bếp ờ, Osaka ga thì đây cũng là nhà phân phối ga thôi họ lấy bếp của Haman đây các bạn có thể nhận biết qua cái kiểu kiền đặc trưng của Haman hoặc là cái tem ở bên hông của nó coi này có không bếp này thì à, năm sản xuất của nó là năm 2017 009906 đây là mã số à, của nó đây mã số series <coughs> mặt mặt kính màu đen đây mặt kính màu đen có cái ô à, caro nè ô vuông caro rất là đẹp đây các bạn có thể nhận biết qua cái tem đây Osaka nhưng mà nó là Haman đây dòng bếp của Haman LW 2273TR xuất xưởng vào tháng 12 năm 2017 mã số của nó là 009906 đây thì nó cũng sẽ có tính năng là hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nè bếp bên ờ, trái bếp bên phải các bạn nhấn thì đèn sáng nó sẽ sáng lên hiển thị cho từng bếp và ở bếp bên trái này nó sẽ có chế độ ờ, nấu cơm và nấu cháo ở đây lên nó coi chọn ờ, nhiệt độ chiên à, chế độ nấu nước sôi sau 5 phút bếp sẽ khóa ga đây và ở trên là cái chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn khi mà đã chế biến chín thì ta sẽ chọn vào chế độ hâm này nó sẽ hâm nóng thức ăn lên khoảng thời gian thêm nữa là 30 đến ờ, một phút 30 giây đến một phút thì nó sẽ tự động tắt lửa và thêm cái tính năng là rang đồ khô nó sẽ tăng cái nhiệt độ của cái que cảm biến ở phía bên phải này lên 300 độ nè giúp cho ta rang được những món có nhiệt độ cao kéo dài được thời gian nó sẽ kéo dài được cái thời gian thêm một tí để nó ta có thể rang được ờ, những món khô đó nhưng khi đạt đến nhiệt độ là 300 độ thì nó cũng sẽ khóa ga nếu mà các bạn muốn gắn thêm cái công tắc rang đó vào thì tôi sẽ à, gắn vào sẽ tích hợp vào cái nút 3 giây này và nó cũng sẽ có tính năng hiện giờ nướng đây nướng thì hai tầng lửa ừ, đây hai tầng lửa nướng đây tiếp theo thì tôi sẽ qua dòng bếp âm thì sẽ có bếp từ âm và ga âm thì con bếp số 21 đây là dòng bếp từ âm hiệu là Toshiba model của nó là BHP M46BS đây là dòng à, bếp từ âm Toshiba thì đây là cái à, công tắc nguồn của bếp đây và đây là những cái vị trí à, bật bếp của ba bếp và bếp nướng và ở cái ở phía dưới này nó sẽ có cho bạn chọn chức năng cho nướng và hai bếp bên trái và phải nè tiếp theo con bếp số 22 đây là cái hàng trưng bày bếp ga âm hàng trưng bày bếp này có mặt men chống xước ở đây là cái học pin của nó đây ba bếp nấu và một bếp nướng thì đây là cái à, năm sản xuất của nó vào à, tháng 9 năm 2019 đây là cái đầu dây chờ ra để à, sạc pin nè tôi đã làm sẵn và để trong hộp pin này số thứ tự là số 22 hàng trưng bày thôi không được không có chưa sử dụng á Tiếp tục số 23 Đây là dòng bếp ga âm Có mặt kính màu đen tràn viền Đây cái mặt kính tràn viền nè Ở hai bếp ngoài Nó có nắp che đầu chia lửa là bằng inox Và kiền cũng là kiền inox Thì nó cũng sẽ có một số tính năng của nó ở đây Ở phía bên phải này các bạn nhấn đây để mở cái ớp này ra Thì nó sẽ có tính năng là chọn cái chế độ nướng theo tự động theo loại thực phẩm ra đây Và cái chế độ ờ, nấu của bếp bên trái thì nó sẽ có chế độ nấu nước và hâm nè chọn nhiệt độ chiên cho bếp bên trái ở bếp bên phải ở bếp trong bên trong chứ ở bếp bếp bên trong này á, thì nó sẽ có chế độ nấu cơm và nấu cháo và nó cũng có tính năng hẹn giờ nấu cho cả ba bếp tính năng hẹn giờ nấu cho cả ba bếp luôn đây theo cái đồng hồ này bên trái bên phải và bên trong trái phải trong theo từ dưới điểm lên nó sẽ có dấu cộng trừ này để điều chỉnh được cái ngọn lửa ở ờ, cái đường cái thời gian ờ, nấu thì đây là một số dòng bếp mà tôi ờ, đã shop chúng tôi đã vệ sinh sạch sẽ ừ. bạn nào mà quan tâm hay là ưng ý những cái dòng bếp nào á thì có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp gửi cái theo cái số thứ tự con bếp đó mà các bạn chọn á cho chúng tôi để à, nhân viên à, chúng tôi gửi hình chi tiết cho các bạn xem thì để tiếp theo cái video clip ngày hôm nay thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính để à, test bếp giao cho khách đây là dòng bếp hiệu Rinnai model là KGM563DG giờ tôi sẽ lấy mặt bếp này ra để cho các bạn xem được <clears throat> nội thất của nó ở bên trong đây đây là nội thất của bếp đây bếp này còn đẹp thì bếp này thì tôi cũng đã gắn cái à, công tắc rang đây là cái công tắc rang đây tôi đã gắn sẵn vào bếp thì các bạn à, muốn sử dụng thì mình sẽ bật qua phía bên trái nè thì nó sẽ tăng nhiệt độ của bề cảm biến này lên ta có thể à, rang hay nấu những món mà có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa khi mà các bạn không ờ, muốn ờ, chọn cái chế độ rang đó nữa thì các bạn sẽ bật về phía bên tay phải này bật về phía phải này nó sẽ tắt đi thì đây là cái mặt bếp đây đây bếp này thì ở phía góc bên phải này nó sẽ đã bị ờ, cấn xước nè ừ, nó chỉ bị cấn một cái chỗ này thôi bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và cho các bạn xem ngoại thất và sẽ test những cái tính năng của nó sang này không phải đâu mà lấy sang đầu tù ra wow cái gì sang đầu tù ra màu xanh ờ. ừ. ở đây là mức giá của nó đây cẩn ở ờ, ờ, có một cái vết cấn ở phía bên phải của bếp nên giá nó chỉ ở hai triệu hai thôi đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau này thì tôi cũng sẽ che kín lại nè để tránh trục vào bên trong cắn phá dây điện thì bếp này được xuất xưởng vào ờ, đây xuất xưởng vào tháng 11 năm 2016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 sẽ được hỗ trợ và tư vấn rõ hơn thì công tắc rang này các bạn có thể nấu được những món mà có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị ờ, tắt lửa nữa vì ở cái ờ, que cảm biến này nhà sản xuất họ chỉ cho phép ta sử dụng ờ, ở cái nhiệt độ là đến hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga lại thì khi mà các bạn rang hay nấu những món có nhiệt độ cao á đạt đến nhiệt độ hai trăm rưỡi đó thì nó sẽ khóa ga lại rất là bất tiện